thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm linh bảy mấy nạn cán qua sáng lúc 9 giờ 2 phút ngày 15 tháng 11 năm 2022 Con ơi Đài Loan đang đà ập tới Thế giới đang chờ mấy nạn can qua đàn đảo của Nga đang tiến sát vào thành trì Ukraine. Ukraine. Thế chiến thứ ba Chiến tranh bùng phát Đó là ngòi nổ đầu tiên cho nổ vũ khí hạt nhân giết người hàng loạt con ơi thời điểm đó đến rất gần chỉ còn gang tấc Putin chơ khớp vũ khí cuối cùng thách thức nhân loại con ơi tất cả là do thiên đền tào tháo chu su cùng xa cát lượng là ba đầu mối đấu tranh tương tàn đợn phân thắng bại làm cho thế giới đi vào khủng hoảng của nạn chiến tranh của nạn khói lửa ba sắp tới diều hâu đại bàng giáo chăn dữ rồi Tào Tháo ngồi chơi Nhìn xem thế sự Để rồi tập kích Lập đồ lập miếu đán úp toàn cầu bằng chiêu bài mới thế giới bất ngờ không kịp phản công rồi tung tịt mù như là trong chóng, chóng không có đường lui con ơi tới rồi ngày của máy bay bom rơi đạn nổ con nào nhăn chân thì hãy nguyện cầu cho qua nạn khỏi thời gian gập rút Gập rút lắm rồi Con nào không tin Tiếp tục dẫn sâu Làm điều ngang trái Thì sẽ đến ngày Chạy đâu cho thoát Được luật của trời chỉ khi tơi bời mới biết mình sai nhưng quá muộn rồi bởi kỳ ba tới là kỳ tận diệt những kẻ ác tâm những kẻ sai lầm không biết chọn đường phật pháp mà đi thì đành phải chịu chúng trong số phận của nạn diệt vong để ngày long hoa hân hoan chào đón những người lương thiện có tâm có đức xây dựng một đời tương lai tốt đẹp trên khắp toàn cầu Đây là lời nói cuối cùng cho con Chào